Nhận định giữa Anh với nước Mỹ 2 giờ ngày 3 tháng 7 Bán kết World Cup nữ Sân Group AMA Sau những gì đã thể hiện Dù biết là rất khó khăn Nhưng vẫn có thể hy vọng vào khả năng nước Anh sẽ làm được điều gì đó trước nước Mỹ Cập nhật tỷ lệ kèo Thông tin trước trận đấu và đội hình ra sân chiến thắng tới 3-0 trước tây na uy ở trận tứ kết vừa qua đã giúp cho nước anh có lần thứ hai liên tiếp có mặt ở vòng bán kết của giải đấu danh giá nhất thế giới cho bóng đá nữ sau năm lần tham dự và để làm nên lịch sử lần đầu tiên vào tới trận chung kết của một kỳ world cup nữ thầy trò huấn luyện viên Jim Hamilton vượt qua thử thách mang tên nước mỹ sau những gì đã thể hiện từ đầu giải với thành tích thắng đá liên tiếp cả năm trận bao gồm ba trận vòng bảng sau đó là vòng một chiến thắng và tứ kết nhiều người đã bắt đầu hy vọng vào chiến tích mới cho Tam Su ở đấu trường này trên thực tế điều này là có cơ sở khi những gì mà thầy trò huấn luyện viên phil neville thể hiện có xu hướng ngày càng tốt hơn sau mỗi trận đấu Tuy nhiên, ở trận bán kết tới đây với trận đối thủ là nữ mỹ thử thách hơn rất nhiều so với những trận đấu đã qua cần biết rằng cả năm đối thủ mà nước anh chạm trán từ đầu giải đến nay đều là những cái tên bị đánh giá yếu hơn trong khi nước mỹ lại hoàn toàn khác biệt khi họ không chỉ là nhà đương kim vô địch giải đấu mà hiện tại đang là đương kim số một trên bảng xếp hạng fifa hơn hết xét về thực lực nước mỹ vẫn là cái tên được đánh giá cao hơn nhờ nền tảng của cả nền bóng đá cũng như việc họ hứng chỉ ở đấu trường thế giới suốt những năm vừa qua trong đó có tới hai lần đăng quang ở world cup sau bốn lần góp mặt ở trận chung kết như cao hàng đầu trong thế giới bóng đá nữ cụ thể như Alex Morgan, Megan Rapinoe hay Kali Lloyd những cái tên đã làm khuynh đảo bóng đá nữ thế giới những năm qua bên cạnh đó nếu xét phong độ ở giải đấu năm nay nữ Mỹ cũng đang gây ấn tượng mạnh với 5 trận toàn thắng đi tới 22 bàn và chỉ để lọt lưới hai lần mặc dù vậy không thể vì thế mà quên được rằng thổ vượt bậc trong thời gian qua và hậu trường thành viên năm nay của họ khiến không ít người phải ngưỡng mộ chính vì thế chúng không được đánh giá cao vào khả năng di tích so với những mỹ thủ khả năng tạo bất ngờ từ các nước nam sư là vẫn có điều này cũng đã được thể hiện trên sàn giao dịch châu á khi những mỹ chỉ được xếp ở mức cấp hòa trong cùng độ tới đây cần biết rằng ở cả bốn mặt chạm trán trước đó thầy trò huấn luyện viên Julius đế của nước anh đã được cải thiện đáng kể chính vì thế sau những gì đã thể hiện biết là rất khó khăn nhưng vẫn có thể hy vọng vào khả năng thầy trò huấn luyện viên tim matthew làm được điều gì đó trước những tại ufama ở cuộc đụng độ tới đây